kinh chuyển Pháp Luân. Một thời Thế Tôn trú ở Baranasi tại Isipatana, chỗ vườn Nai. Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm tỷ kheo. Có hai cực đoan này, này các tỷ kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là lợi dưỡng, hưởng thụ, thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, phi thánh, vô ích hai là khổ hạnh tự đầy đọa, đau khổ, phi thánh, vô ích. Tránh xa hai cực đoan này, này các tỷ kheo là con đường trung đạo, được Như Lai giác ngộ là nền tảng của tuệ nhãn, nền tảng của trí tuệ, có hiệu năng dẫn đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và thế nào là con đường trung đạo? Này các tỷ kheo, được Như Lai giác ngộ là nền tảng của tuệ nhãn, của trí tuệ, có hiệu năng dẫn đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Chính là con đường bát thánh đạo, ở đây gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh cần, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo này các tỷ kheo được Như Lai giác ngộ là nền tảng của tuệ nhãn, Nền tảng của trí tuệ có hiệu năng dẫn đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đây là khổ thánh đế, này các tỷ kheo, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Oán tăng hội là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Đây là tập thánh đế, này các tỷ kheo, chính là ái này đưa đến tái sanh câu hữu với hỷ và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia tức là dục ái hữu ái phi hữu ái đây là diệt thánh đế này các tỷ kheo sự tịch diệt lìa bỏ phóng hạ buông bỏ vũ sạch triệt để đối với tham ái đây là đạo thánh đế này các tỷ kheo chính là con đường bát thánh đạo ở đây gồm có chánh kiến chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh cần, chánh niệm, chánh định. Rồi, này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện, và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe, rằng đây là khổ thánh đế. Rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe rằng khổ thánh đế này là pháp cần được liễu tri. Rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe rằng khổ thánh đế đã được ta liệu tri. Rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện, và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe rằng đây là tập thánh đế. Rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe rằng tập thánh đế này cần phải đoạn trừ. Rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe rằng tập thánh đế đã được ta đoạn trừ. Rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe rằng đây là việc thánh đế. Rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe rằng việc thánh đế là pháp cần được chứng ngộ. Rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện, và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe, rằng việc thánh đế đã được ta chứng ngộ. Rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện, và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe rằng đây là đạo thánh đế. Rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện, và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe rằng đạo thánh đế là pháp cần được tu tập rồi này các tỷ kheo, tâm nhãn đã xuất hiện, trí đã xuất hiện, tuệ đã xuất hiện, minh đã xuất hiện, và tâm quan đã xuất hiện để soi rọi điều mà xưa giờ ta chưa từng được nghe rằng đạo thánh đế đã được ta tu tập hoàn mãn. Cho đến khi nào này các tỷ kheo ta chưa có được tri kiến như thật và thanh tịnh trong bốn thánh đế này với ba khía cạnh và 12 chi tiết như vậy thì này các tỷ kheo cho đến khi đó giữa thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với hội chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người ta không thể tuyên nhận đã chứng ngộ vô thường chánh đẳng giác cho đến khi nào này các tỷ kheo ta có được tri kiến như thật và thanh tịnh trong bốn thánh đế này với ba khía cạnh và 12 chi tiết như vậy thì cho đến khi đó này các tỷ kheo trong thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với hội chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người ta mới tuyên nhận là đã chứng ngộ vô thường chánh đẳng giác trí tuệ và tri kiến đã khởi lên để ta biết rằng tâm giải thoát của ta là bất động đây là đời sống cuối cùng nay không còn tái sanh nữa thế tôn thuyết giảng như vậy Chúng năm tỷ kheo hoan hỷ tính thọ lời Phật dạy. Ngay khi pháp thoại này được tuyên thuyết, tôn giả Cô Đanh Nhát khởi lên pháp nhãn thanh tịnh vô nhiễm như sau. Phàm pháp gì đã sanh ra đều phải có lúc hoại diệt. Và khi pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, chư thiên trên địa cầu đã lớn tiếng truyền thanh. Nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ, tại vườn nai chuyển vận mà không có bất cứ ai ở đời gồm sa môn bà la môn chư thiên ma vương phạm thiên có thể chuyển vận sau khi được nghe tiếng chư thiên trên địa cầu tứ đại thiên vương sau khi được nghe tiếng chư thiên trên địa cầu tứ đại thiên vương thiên lớn tiếng truyền thanh nay vô thượng pháp luân này được thế tôn ở ba la nại chỗ chư tiên đọa xứ tại vườn nai chuyển vận mà không có bất cứ ai ở đời gồm Sa môn Bà La môn, chư thiên ma vương Phạm thiên có thể chuyển vận. Sau khi được nghe tiếng của chư thiên ở tứ đại thiên vương thiên, thời chư thiên ở cõi trời đao lợi chấm chấm chấm, chư thiên dạ ma chấm chấm chấm, chư thiên đâu xuất chấm chấm chấm, chư thiên hóa lạc chấm chấm chấm, chư thiên tha hóa tự tại chấm chấm chấm. Chư thiên ở phạm thiên giới đã lớn tiếng truyền thanh Nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ, tại vườn Nai, chuyển vận. Mà không có bất cứ ai ở đời gồm Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên có thể chuyển vận. Như vậy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, lời truyền thanh ấy lên đến Phạm Thiên giới, và 10.000 thế giới chuyển động, rung lắc, chấn động mạnh và một hào quang vô lượng thù diệu xuất hiện trong vũ trụ, vượt xa hào quang của chư thiên. Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây. Kiều Trần Như đã liễu ngộ, Kiều Trần Như đã liễu ngộ. Từ đây tôn giả cô đánh nhá đã có được ngoại hiệu là Anh Nha cô đanh nhá Kiều Trần Như liễu ngộ.